Dạ mến chào anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ dành riêng một cái video để chia sẻ về cái cách vá bóng phao anh chị và các bạn Vá bóng phao là vá bóng này nè, bóng này bị xì á Tại vì à, nhiều nhiều anh chị và các bạn á, khi lấy hàng này về á, buôn bán á, thì có uh, inbox lại cho em là cái sản phẩm nó bị xì nhiều quá Nó bị xì nhiều quá Thì anh chị và các bạn lưu ý giùm em ha Nếu như bán một sản phẩm bóng phao này á, thì mình phải biết cách vá Đương nhiên á, là cái sản phẩm bóng phao này là nó không thể nào hoàn hảo 100% được, nó sẽ bị xì à, có thể là mình lấy 10 nhưng cho đó nó xì khoảng một hai hoặc là lấy 100 thì nó xì trong đó khoảng có cỡ cỡ, cỡ, cỡ vài cái ha thì anh chị và các bạn khi xì thì anh chị và các bạn phải cố gắng là biết cách vá thì à, cách vá như thế nào thì em cũng đã làm video nói chia sẻ rồi nhưng mà cũng à, nhiều anh chị và các bạn cũng chưa có à, chưa có biết cách vá máy thì hôm nay em sẽ dành riêng cái thời gian để em chia sẻ và hướng dẫn chia cách vá chi tiết luôn từ anh đến Z luôn ha thì đầu tiên á, để mình vá được cái hàng bóng phao anh chị và các bạn thì anh chị các bạn chuẩn bị cho em một thứ nhất là gì là một cái chai keo ha cái này là em lấy chai tại vì em ờ, cái sản phẩm số lượng ít thì em mua ít em mua cái chai keo nhỏ ha còn anh chị mà số lượng nào mà nhiều á hoặc là mua để sử dụng dài thì mua chai keo lớn một xíu cái thứ hai là mình phải lấy cho em một cái chén ha chén để làm chi để để khi mình nặng keo vào đây á khi cái keo nó khô anh chị và các bạn cái keo cái keo dán ống này nè nó khô á thì à, mình sẽ lấy cái miếng keo đó ra bỏ luôn thì nó sẽ không bao giờ chén anh chị các bạn và mình lật cái lật cái bề đít này lên để làm chi để cho cái không khí nó lọt vào ở trong này nè anh chị các bạn nó lọt vào nhiều quá để anh chị để keo của mình keo của mình nó sẽ nó sẽ nhanh khô hơn đây thì anh chị khi mua keo này về nè anh chị ở đây có cái đầu nắp đầu nhọn nè anh chị xôm hình như là cái này nó không lủng nếu nó không lủng thì anh chị có thể dùng à, cái kéo hoặc là cái cây gì nhọn nhọn mình đâm vào ha đây lủng rồi nè thì em sẽ nặng keo vào luôn đây em sẽ nặng keo vào ha ở đây thì em vá cái số lượng ít làm demo review cho anh chị thôi thì em không có nặng keo nhiều ha để tiết kiệm thời gian tại vì keo nhiều thì cái thời gian nó khô nó sẽ lâu đó thì sau khi anh chị sử dụng xong thì anh chị đã đắp lại nó để dành để dành tiếp theo đợt sau mình xài lưu ý dùm em nè cái tiếp theo mình sử dụng một cái tâm ha ở đây không có cái anh chị các bạn nào không có cái tâm thì mình có thể rót một cái che nhỏ nhỏ anh chị các bạn ha lưu ý dùm em là cái keo keo này là keo nhựa PVC là nhựa dán ống khi anh chị và các bạn đổ ra chén thì anh chị và các bạn lưu ý là phải để cho em khoảng có từ nửa tiếng đến 45 phút nha là mình để khi nào cái kem này nó sẽ nhựa kẹo kẹo kẹo lại thì để một xíu nữa em sẽ cho anh chị thấy cái cái cái, cái keo nó nhựa thì Ừ. để làm chi nếu như anh chị và các bạn sử dụng cái keo này liền á đây em sử dụng liền thì cái sản phẩm nó nóng nó sẽ bị chảy anh chị và các bạn ha nó nóng và nó chảy nó sẽ ra màu á đây ví dụ như em là em đang làm thử cái này nè ở đây em đang hy sinh con này luôn nha em đang hy sinh con cá này luôn á để demo cho anh chị và các bạn xem anh chị và các bạn thấy không đây khi em để keo keo trực tiếp nóng nè nó lên trên này á, là sẽ làm bị chảy chạy cái sản phẩm này ra nè chị các bạn thấy không à, chảy keo ra tại vì khi những nè chị thấy không khi á, những cái chỗ mà mà mà mà mình giá ví dụ lũng chỗ này á lũng chỗ này á, mà mình mình đắp vô đây á, là nó sẽ bị nó sẽ bị ừ, gọi là nó sẽ ra màu những chỗ này nè là nó sẽ làm xấu cái sản phẩm của chúng ta đi đó nên chúng ta phải để cho cái keo chúng ta khoảng từ 4, nửa tiếng 45 phút thì à, để cái thời gian nó qua đi á thì em sẽ để ha em sẽ để nó qua đi và tiếp theo là cái sản phẩm này bây giờ em sẽ demo luôn à, bây giờ cái sản phẩm này em có một loại nè một cái đó là cái chiếc máy bay nó đã xì rồi nè đây đâu rồi cái lỗ lũng đâu rồi ờ cái cách tìm cho lũng này thì anh chị và các bạn là mình á, làm theo cách phá xe ha phá xe có nghĩa là sao là mình múc một thau nước ở đây em không em không có dùng nước nha em làm demo thôi anh chị múc một thau nước rồi anh chị bơm cái sản phẩm này lên bơm cái sản phẩm này lên nè mình bơm căng lên đó rồi sau đó anh chị và các bạn để cái sản phẩm này vô thau nước anh chị đè xuống ha thì cái chỗ nào lũng là chỗ xì bọt giống như vá xe vậy thôi thì ở đây em có một cái chỗ là chỗ lũng nè anh chị và các bạn thấy không đây cái chỗ lũng của em chỗ này ha em sẽ làm dấu em sẽ để đây một tí nữa em sẽ vá cho anh chị các bạn xem em đợi keo cho nó nguội khi nào coi keo nguội em sẽ vá khi anh chị và các bạn vá thì anh chị các bạn hãy nên cố gắng là đè cái hơi của cái sản phẩm này cho nó ra hết nha mình đã làm dấu cái sản phẩm này rồi mình đã biết cái chỗ xì nó rồi thì mình hãy xì cái này ra hết đây cái lỗ lũng của em chỗ này ha chỗ này rồi tiếp theo nó sẵn việc sẵn ở đây luôn thì ở đây là con xương nhân nó chưa có bị xì thì em sẽ à, làm một cái cho cụ thể luôn em sẽ đâm cho nó bị xì lũng ha em đâm luôn ha em đâm lũng lỗ ha anh chị các bạn ha ngay chỗ này nè chị các bạn thấy không đây ngay chỗ nè chỗ này lũng lỗ nè thì cái sản phẩm từ từ nó sẽ bị xì và nó xẹp ra luôn ha nó xẹp ra luôn đây anh chị để anh chị tại vì khi cái sản phẩm này về anh chị và các bạn con em mình nhiều khi chơi á nó sẽ bị va chạm vào hàng rào hay là những cái vật nhọn khác nó bị xì á thì anh chị và các bạn cũng có thể vá lại được hoặc là cái cách này mình cũng thể áp dụng cho những cái phao phao tắm anh chị và các bạn mình vẫn vá vá được ha đó cái lỗ lũng ở đây anh chị và các bạn rồi em cứ để tâm ở đây rồi cái nhiệm vụ của mình cuối cùng là mình sẽ đợi thôi đợi keo ha đợi keo cho nó khô là đợi này cho nó khô nè thì để cái thời gian đợi đi thì à, em sẽ bấm đứng video ha một xíu nữa cho anh chị cho các bạn xem cái keo keo nó gần chết và nếu như anh chị và các bạn muốn cho keo chết nhanh á, thì anh chị và các bạn cũng có thể đem cái này ra ngoài nắng mình phơi ha mình phơi mình canh khi nào keo nó nhựa nhựa được rồi còn không á, thì anh chị và các bạn cũng có thể quậy lên ha cũng có thể quậy lên rồi mình dùng hơi thổi cũng được theo hiện tại em biết thì cái keo này vá được nhưng mà không biết ở ngoài thị trường còn keo nào nữa không thì không biết tại vì theo cái trải nghiệm của em mà lúc trước đi buôn bán á thì em thấy keo này vá được nên em chia sẻ cho anh chị và các bạn để biết cách vá mà khắc phục cái lỗi bị xì ha Chờ keo nó cũng gần chết rồi nha anh chị và các bạn đây em à, sẽ cho anh chị và các bạn xem nè đó, anh chị và các bạn làm sao mà cái keo của mình nó cảm thấy nó nó cỡ này nè à, nó có một cái sự nói chung là em không biết diễn tả như thế nào nhưng mà mình kéo keo lên nó nó có một cái đường thẳng nó dính dính gì nè nó dính còn cách thứ hai nữa là mình cảm thấy không còn nghe mùi hôi keo của cái, cái dán ống nữa anh chị các bạn không còn nghe mùi keo nữa thì à, mình sử dụng được rồi đó thì bây giờ em sẽ sử dụng ha em sẽ sử dụng cái giá đẹp cách giá mình giá đẹp hay giá xấu hay không là do cái tay cái tay của mình nữa nha anh chị các bạn cái tay mình khéo thì mình sẽ giá sản phẩm đẹp ha còn cái tay mình mà không khéo thì mình sẽ giá sản phẩm nó xấu thôi đó là do cái cái cái kỹ năng của mỗi người ha. ở đây cái lỗ lũng ở chỗ này đúng không đây em sẽ đắp cái keo lên ha những cái lỗ nhỏ thì mình đắp kiểu này được nha anh chị và các bạn còn những cái sản phẩm mà bong bóng phao nó cắt một cái lỗ to bự luôn á thì anh chị và các bạn phải dùng cái kéo ha, cắt cho em một cái miếng khác cùng màu rồi mình đắp lên như thế này thì em sẽ giá những cái lỗ nhỏ này trước rồi một xíu nữa em sẽ uh, chia sẻ về cái lỗ bự luôn tại anh chị biết sao không tại vì khi cái lỗ bự á mình đắp cái keo này lên á thì nó sẽ lọt vào bên trong luôn á cái keo nó sẽ chảy ra bên trong luôn á anh chị và các bạn nó chảy ra bên trong sẽ dính vô cái lỗ bên kia luôn á thì anh chị và các bạn muốn để muốn cho cái keo nó dính á thì anh chị và các bạn chỉ đắp lên gì thôi đắp lên như thế gì gì, và anh chị để riêng một bên ha có thể mình để ngoài nắng hoặc là mình để chỗ nào có gió để cho gió thổi nhanh để keo nó chết thì khi nó chết thì sản phẩm nó sẽ bị cái sản phẩm nó nó nó nó nó nó, nó sẽ dính lại ha keo sẽ dính lại anh chị và các bạn kỹ thì anh chị và các bạn có thể đắp hai lớp có thể là cho keo đó nó chết rồi mình đắp thêm một lớp nữa tùy theo mỗi người thôi đây cái đó em để riêng ha xíu nữa em sẽ cho coi lại ở đây là con siêu nhân nè con siêu nhân nãy em đâm lũng anh chị các bạn ha đâm lũng ở chỗ này ha rồi bây giờ em vá luôn tốt nhất là mình nên để để keo gần chết anh chị các bạn tại vì để keo gần chết ấy, thì mình vá rất là nhanh keo nó vô đây rồi nó mau khô tiết kiệm thời gian cho mình nó không bị chảy màu nữa chảy màu giống như lúc đầu em nói con cá kia ha tại vì khi anh chị với các bạn mà để keo mới cho nó chảy màu giống như con cá cơm mà lúc đầu em làm cho anh chị các bạn xem á đó. đó anh chị các bạn cứ để ý một xíu đi một xíu nữa em sẽ coi cho cái keo nó dính ha thì khi anh chị đắp vào đây anh chị để một xíu nữa sẽ dính rồi à, cái kia thì em để còn ở đây em đang hy sinh con cá cơm này để anh chị để em làm cho anh chị và các bạn thấy cái mẫu ha thì ở đây là em ý em làm là gì ở đây là em sẽ làm cho một cái lỗ to luôn nè đây cái lỗ này lỗ cực kỳ to em cắt rồi nha cái lỗ bự lắm nha anh chị và các bạn thì để dán cái lỗ này á thì anh chị cũng đắp keo lên rồi anh chị làm gì anh chị dùng cái kéo anh chị cắt một cái miếng miếng miếng khác ha bây giờ em dùng cái kéo em cắt bỏ một miếng khác nè miếng trong ha đây em sẽ cắt bỏ đại đi tại vì cái này em đã hy sinh rồi nó, những cái con nào mà nó gắt quá thì à, mình có thể bỏ ha để mình làm cái linh kiện để mình vá con khác đây thì anh chị và các bạn cũng đắp lên nhìn cho em bằng cái keo nè anh chị và các bạn đắp xung quanh này nè đắp hết xung quanh keo này đó anh chị và các bạn đắp hết em ở đây em ví dụ thôi nha chứ không có làm cố định đâu rồi anh chị tha cái cái, cái keo này lên đây nữa tha lên đây một lớp nữa kỹ thì anh chị làm nhiều lớp rồi sao anh chị đắp vô đây nè nó anh chị đắp lên anh chị đắp lên như thế này và anh chị để một xíu thì cái cái keo nó khô nó cũng dính cái sản phẩm lại luôn nó cũng nó cũng được luôn nha anh chị và các bạn đó rồi còn những cái cái cái con cá những cái những cái sản phẩm mà nó gách theo cái đường này nè anh chị các bạn gách cái đường này nhiều như bự cái này nè đó nó gách như thế này á thì nếu mình mình vá được thì mình vá nha còn vá không được thì mình bỏ nha anh chị các bạn cái lỗ bự bự cái này thì em cũng bó tay rồi em không biết cách vá đâu đó, thì những cái lỗ nhỏ thì em chia sẻ cho anh chị thôi đó, còn những lỗ to to này thì mình nên bỏ luôn đi mình làm cái sản phẩm này để mình cắt những mình đắp lại những cái con cùng màu á rồi đợi em một xíu để em sẽ cho coi cái keo khô ha đây anh chị và các bạn ở đây keo là nó sẽ gần chết nè anh chị và các bạn nó gần chết nha thì như thế này thôi thì mình chỉ đắp keo vô đây rồi mình để khi nào keo nó chết nó chết hẳn nó khô hẳn có nghĩa là anh chị lấy cái tay á anh chị à, gờ gờ gờ trong này nè ở đây là keo em chưa có chết hẳn ha mình cứ để khi nào keo nó chết hẳn luôn á là mình gờ tay vô đây nó không dính keo nữa thì mình hãy bơm sản phẩm này lên ha chứ mình đừng bơm liền bơm liền nhiều khi nó nó chưa dính vào cái sản phẩm này á, thì mình bơm lên nó sẽ bị xì nữa nha anh chị và các bạn ở đây cũng vậy cái sản phẩm cái con xương nhân bên đây cũng vậy nè nha đó cái chỗ này là chỗ xì nãy nè đó, cái keo á, mình giá là nó sẽ nóng nó sẽ bị chạy nhiều khi nó mình để rất là lâu rồi đó, nhưng mà khi mình để cho nó vẫn còn nóng nên anh chị các bạn đó, nó có sự giãn giãn á anh chị và các bạn có uh, nhớ là mình phải để cho keo nó chết rồi mình hả bơm lên đây anh chị và các bạn xem ha xem nè khi cái keo mình nó nó nó chết là nó sẽ gì nè anh chị sẽ lấy cái tay anh chị gờ vào đây nè anh chị vào và gờ vào đây là nó sẽ không có dính keo là keo nó sẽ chết rồi thì anh chị nhìn cái keo cái, cái chỗ giá nó nhìn biết liền ha là mình kéo cái kéo vô là nó nó có sự co giãn nè khô giãn nhưng mà cái này nó chưa chết mấy anh chị phải để cho khô thì nó sẽ dính nó khô luôn nó khô luôn đó cái này là con siêu nhân nãy em em bấm ha còn đây là chiếc máy bay nè chiếc máy bay này là nãy nó bị lủng chỗ này nè đó em chích keo vô nè anh chị thấy không keo nó dính nó chết rồi là nó, nó nó sẽ như thế này nè nó có sự dạng giãn anh chị thấy không nó có sự dạng giãn nè đó nhưng mà anh chị để qua đi để có thể qua ngày á thì cái, cái keo nó sẽ chết cứng lại cứng lại luôn thì nó sẽ lành nó sẽ lành cái chỗ này lại chị của bạn ha đó thì như thế anh chị và các bạn bơm lên thì nó sẽ không bao giờ xì nữa rồi cảm ơn chị và các bạn đã xem video nha xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới nếu như có cái gì mà khó khăn á, trong quá trình vá này á thì cứ để lại bình luận cho em để lại bình luận ở dưới ha em xem rồi nếu có gì á, thì em sẽ hỗ trợ thêm thì nó chỉ vậy thôi đó như vậy là mình đã giá xong cái sản phẩm rồi đó rồi chúc các bạn và anh chị có thể vá được nhiều sản phẩm của mình khi bị lỗi ha tại vì bán hàng này thì mình phải chấp nhận cái điều đó là bị lỗi sản phẩm rồi à, lỗi cái quá trình mình bơm nữa do mình bơm nó bị bị nó bị dạng nỏ không đều nó bị xì á thì mình phải biết cách vá đó